Quang Quân xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý vị, Tết về mang mùa xuân đến gõ cửa từng nhà, muôn hoa khoe sắc thắm tô điểm cho mùa xuân thêm phần rực rỡ. Nhà lớn Ba Vàng trong những ngày đón mừng xuân nhâm dần cũng đang khoác lên mình những chiếc áo mới, ngập tràn sắc màu của cờ ngũ sắc, của những chiếc đèn lồng xanh đỏ và của muôn hoa tươi thắm. Góp phần tô điểm cho bức tranh xuân trên non thiêng thành đẳng là sự xuất hiện của gần 2.000 bầu hoa lan đây là số hoa lan do một gia đình Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa Chùa Ba Vàng với tâm thành kính tín tam bảo dâng lên cúng dường nhân dịp xuân nhâm dần. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những bầu hoa lan này. Chào xin chào chú ạ. Thế chú là cho được biết là ngày hôm nay gia đình nhà mình có cúng dường về chùa gần 2.000 bầu hoa lan để uh, chuẩn bị cho dịp xuân nhâm dần. Vậy thì uh, không biết bây giờ thì cảm xúc của chú đang như thế nào, chú có thể chia sẻ được không ạ? chú chú rất vui khi mà được về chùa Ba Vàng. Năm nay là năm thứ tư chú về chùa Ba Vàng. Hàng năm là chú cúng dường cho bên chùa là từ 1.000 đến 2.000 ờ, cây hoa. Dạ vâng. À, cháu thưa chú là vậy thì cái quá trình vận chuyển để hoa lan về đến chùa thì có có khó khăn gì không mà đảm bảo được độ tươi tốt và độ đẹp của bông hoa như vậy ạ? khi mà con ờ, để vận ờ, chuyển những cái cây, cây hoa này lan về chùa hoặc là đi các tỉnh khác thì còn là cái việc mà đóng gói là rất quan trọng khi mà đóng gói được những cây này mà vận chuyển đi đi xa là trước khi đóng gói là phải ngắt không được tưới bởi vì khi mà tưới trong quá trình vận chuyển thì còn là cây sẽ rất là ảnh hưởng do vậy là nếu mà đi gần thì không có vấn đề gì nhưng đi xa là phải còn là cắt nước từ trước hai ba ngày sau đó mới bắt đầu đóng gói vào ở trong thùng cắt tông và khi đóng gói vào trong thùng cắt tông là phải có rất là kỹ thuật phải đóng gói làm sao để cho cái cây nó không sầu sạch để cái cây hoa của nó được nằm ở trong cái thùng đấy thì nó không bị dập lát hoa vì các bạn đã biết đấy cây hoa này mà bị dập lát là nó sẽ bị thâm và nó khi mà bị thâm thì còn là cây hoa mà không đạt chất lượng của loại một trang trại mà trồng ờ, trồng hoa thì không phải là chỉ có một loại hoa Hoa lan hồ điệp là có mấy nghìn loài hoa, có thể nói là một trong loài hoa mà có nhiều đa sắc màu nhất. Hoa lan mà hiện nay ở trong công ty có 15 đến 20 màu, trong đó thì màu trắng là chủ đạo. Rồi màu hoa vàng chanh này cũng là một trong những màu hoa mà vào cái dịp Tết là rất nhiều người sử dụng. Và nhất là khi mà cúng dường về ở chùa thì công ty cũng đã chọn những cái màu hoa mà rất là có nhiều cái đặc điểm thí dụ như là màu hoa đại đỏ này màu trắng này rồi là màu màu vàng này màu tím màu hồng những màu đó một năm là có thể nói chiếm cỡ khoảng 25 đến 30 triệu cây 25 đến 30 triệu cây thì cũng chỉ đáp ứng được cho khách hàng ở Việt Nam là cỡ khoảng 30 đến 40 phần trăm và còn vẫn là phải nhập rất nhiều ở nước ngoài về. Dạ vâng ạ. À, như vừa rồi chú có chia sẻ thì chúng cháu được thấy rằng là kỹ thuật để chăm sóc và quá trình bảo quản, vận chuyển hoa lan là cần rất nhiều yếu tố đúng không ạ? Và rất là cần tỉ mỉ và cẩn thận. Vậy thì à, chú có gửi gắm điều gì khi mà cúng dường số những hoa lan này về chùa đúng không ạ? Cứ mùa xuân mà đến thì còn là không phải chỉ có các gia đình mà còn là cái, cái mong muốn của công ty là vừa chơi hoa Tết vừa còn cúng dường cho ở chùa cũng hy vọng là rất nhiều Phật tử đi đến để vãn cảnh nơi mà thanh tịnh nhất và nơi có thể là trong những ngày Tết mà cả một năm trời mà đi làm việc mà khó khăn vất vả những ngày Tết thì ai cũng muốn đến chùa để vãn cảnh mà ai đến chùa là cũng nếu gì thấy hoa là ai cũng rất là hồ hởi rất là vui vẻ. Dạ vâng, chúng cháu rất là cảm ơn những lời chia sẻ của chú và cũng đã tham dành thời gian để tham gia với chúng cháu trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng cháu cũng rất là tùy hỷ và tan thán gia đình nhà mình với tâm thành kính tín và dâng cúng về chùa để trang trí chùa nhân dịp xuân nhâm dần. Và chúng cháu cũng xin kính chúc gia đình nhà mình một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. À, cháu xin cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, hoa lan trông thật dịu dàng, thanh tao mềm mại, nhẹ nhàng, hương thơm. Cùng với vẻ đẹp dịu dàng thanh tao của loài hoa lan, tại chùa Ba Vàng ngay lúc này, màu đỏ của hoa đào, màu vàng của hoa mai cùng quất Tết đua nhau khoe sắc. Hương của muôn hoa, hòa quyện của hương tâm giác ngộ của hàng ngàn Phật tử, thành kính dâng lên hiến cúng, làm trang nghiêm tố hảo ngôi Tam Bảo. Giống như các vị thánh cư sĩ như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, hộ trì Tam Bảo như thuở Đức Phật còn tại thế được sự cho phép của sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng, các mô hình tiểu cảnh tại chùa đang được các Phật tử cấm túc thực hiện gấp rút để hoàn thành, chào đón nhân dân Phật tử cùng các thiện nam tín nữ trở về chùa du xuân lễ Phật ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi Tết sẽ về, hương xét xuân sẽ tràn ngập trên đỉnh núi Thành Đẳng. Xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc thành công trong năm 2022. Chúc mừng năm mới 2022!